xuân đan về chân thành vô thu đức dân trong lòng khao khát một niềm tin thành phố quê tôi thủ đức ơi thành phố quê tôi thủ đức ơi có công viên cây xanh và oh, oh.